Chào dạ, xin chào, chúng mình đến từ câu lạc bộ âm nhạc SGC SMP Guitar Club Lâu rồi không gặp các bạn, không biết các bạn còn nhớ giọng mình không nhỉ? Hôm nay mình quay trở lại đây để thông báo cho các bạn một tin cực kỳ vui Đó chính là hôm nay chính thức tròn một năm kể từ Radius ra đời Tên tên Bọn mình vui cực kỳ Cảm giác sau một năm cũng đã trưởng thành hơn một chút Không biết các bạn thấy thế nào nhỉ? Và số Radius ngày hôm nay mang một tính chất hoài niệm Chính vì thế chúng mình sẽ hát bài hát đầu tiên mà Radios phát sóng Đó chính là Thu Cuối Hy vọng các bạn sẽ thích bài hát này Và không còn chần chờ gì nữa Hãy cùng đến với Thu Cuối của SKC 3, 2, 1 Music cue Đấy, khổ lắm các bạn ạ Đang ăn cũng lại bị bắt edit hoặc có những bạn thì kiểu thu hai ba lần xong rồi bị vấp cứ thu là vấp nên là nhiều lúc chị cũng cứ tạo áp lực cho mọi người chắc là mọi người cũng bực mình lắm nhưng mà thôi cũng chẳng biết làm thế nào thật nhiều sao em không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa đành ôm bờ phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ đến và đi như những gì đã sắp đặt trang giấy trắng đâu thể mở đi một màu buồn của nắng à ơn với cô hát có lẽ chưa bao giờ anh biết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những bước thềm trong con tim em cầm một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể gặp lại em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận phủ nương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một nghịch lý đã muôn thùa yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu nhiều đêm dần vặt cố gắng thực không hiểu làm những câu câu em à, anh thật nhiều giòn đơn, à, gặp mặt rồi vội yêu cánh cửa hy vọng như đổ sập ngay trước mắt không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt cảm xúc bụng như chết lặng lâm tới gần nhau anh rằng thu cuối uh, 雨，雨，雨，